Truyền thuyết như này chưa nhiều bộ đấy Ua <laughs> Cú lừa Cú lừa chăng Thôi rồi mua con rồng Tôi cũng đang đắn đo là có ba cái sự chọn lựa ở đây Đấy là một là lóc vào xong mua con dơ so hai sao Đấy Mẹ lên hai sao nhưng mà là cái con phế nhất Thứ hai là mua con cung Thứ ba là mua con ờ, rồng Exit Thì thôi được rồi mua con rồng Exit quyết định là không lóc lại lóc lại round sau áp cái con con dơ so lên có khi là còn toang rau quái anh em ạ đôi khi là nó vẫn thua quái nên thôi chơi cho nó chắc kèo anh em <clears throat> trận này đi chơi nhiều line up đấy trận này tôi thấy cái bộ truyền thuyết thì thoải mái luôn rất nhiều line up chơi được rất nhiều line up chơi được god rồi thì uh, Clyde Egosit Hunter ấy trận này được này Egosit này được đấy được đấy Exit Ranger Ok Được Chơi Thậm chí là có thể chơi Goblin nếu mà đam mê nhá Đam mê có thể chơi Goblin Đấy anh em thấy không Kể cả là không có bom nha anh em nhá Nếu mà anh em xem cái clip uh, ngày hôm qua thì anh em có thể thấy là Tôi chơi đâu có cần bom đâu Trận này chơi Goblin cũng ok luôn Rất là ok đấy <clears throat> Hôm qua thì sau khi ra cái clip về Goblin thì cũng có khá nhiều anh em thử làm theo cái phương pháp của tôi Làm theo cái chiến thuật của tôi Úi giời, được đấy, được đấy, được đấy Lên hai sao này, con rồng này lên hai sao tí lắm đấy nhá Con rồng này nó cực kỳ trâu ấy, Máu nó hơn nghìn các anh em ạ Máu con rồng hơn nghìn Thoải mái chơi luôn Thoải mái làm tăng cơ phía trên Đấy, lại quay trở lại với cả cái cái câu chuyện ngày hôm qua Hôm qua có ra clip Đấy, cái phương pháp chơi Goblin theo cái kiểu gamble chiến thuật gamble tôi đề ra đấy đã áp dụng thành công cho tôi và tôi ra clip sau đó thì anh em thử và anh em cũng đã thành công đấy rất nhiều anh em thành công confirm lại cho tôi rồi mừng quá <laughs> mừng quá là không phải là lừa anh em <laughs> chứ lại còn ờ, ra clip sau anh em chơi và toàn thua thì tôi chắc là tôi cũng giải nghệ <laughs> rồi ok luôn anh em chào mừng anh em đến game đưa Hôm nay là một cái uh, clip chắc là clip đầu tiên ở tuần này rồi Đầu tuần thì xin chúc các anh em có những cái uh, thời gian làm việc nó hiệu quả nha anh em nhá Thời gian làm việc hiệu quả Đấy, chứ có đừng có làm việc xong rồi lại vừa làm việc vừa xem clip thì nó cũng không tốt lắm đâu anh em Thế nên anh em, cái giờ nghỉ giải lao của anh em nhá Thì anh em uh, xem, còn có những anh em lại vừa học vừa xem thì tôi cũng chịu luôn Có mấy ông là ở trong lớp học xong rồi cũng bật lên xem clip ngại lắm <laughs> lại bảo tôi là vì tôi mà anh em ờ, học xa sút không nhá sợ lắm anh em ạ tốt nhất là anh em đợi tí nữa nha anh em nhá vào giờ trưa hoặc là buổi giờ chiều anh em nghỉ ngơi anh em xem anh em nhá chứ đừng có vì xem clip của tôi mà lại làm ảnh hưởng đến ờ, cái cái cái cái công việc của anh em thì tôi mắc tiền lắm nhá rất là ngại khi mà làm ảnh hưởng đến anh em à. chứ còn nói chung là dạo gần đây thì tôi phải tự hào thông báo với anh em là kênh ấy thì không hiểu sao mà nó được Youtube đề xuất như thế nào Mà dạo gần đây thì kênh nó phát triển kinh khủng Số lượng sắp về nó tăng lên rất nhanh Anh em cứ để ý xem bây giờ đấy 20.650 mấy rồi Đấy chỉ sau có một ngày thôi Hôm trước tôi còn vừa mới thông báo là rất là vui khi mà nó tăng lên là 20.500 Bây giờ 20.600 rồi 650 mấy rồi đấy nó và, và nó vẫn cứ tiếp tục tăng Tức là mỗi ngày nó cứ thêm khoảng 100 sắp mới Cực kỳ là, là đông người xem Đấy, vừa đông người xem nhá, vừa đông người đăng ký thêm. Rất là vui. Đấy và vừa mới coi như là chào đón anh em hội viên thứ 205. 205, tức là thêm 5 người từ cái hôm trước tôi thông báo với anh em là chúng ta có 201 anh em hội viên thì hôm nay là thêm được 4 người rồi, 4 anh em nữa rồi. Đấy, rất vui. Rất là phấn khởi để có thể là ra clip đều hàng ngày nha anh em nhá. Và thậm chí là một ngày có thể ra hai clip. Đấy, một ngày ra hai clip thì cái việc hai clip thì anh em cũng biết rồi đấy Là tôi sẽ up cái clip vào buổi sáng Và cái clip vào buổi sáng ấy Nó có 100 like nhá 100 like thì buổi tối sẽ có thêm một clip nữa Vẫn như thế nhá anh em nhá Đấy, hy vọng là cái clip này của tôi cũng sẽ có nhiều like Để đủ 100 like để tối nay chúng ta lại được thêm một cái clip nữa Đấy, tôi lại được up thêm một cái clip nữa để anh em thưởng thức nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cứ yên tâm. Cái công việc của anh em nó rất là đơn giản, nó chỉ có việc like thôi. Đấy, việc sản xuất clip là của tôi. Và anh em yên tâm nhá, clip thì nó không bao giờ thiếu nhá. Cái việc một ngày nó ra mấy cái clip top 1 thì nó quá là đơn giản đối với tôi. Yên tâm nhá, thoải mái đi. Miễn là anh em làm thế nào mà anh em cứ like đủ là được 100 <laughs> like thôi nhá anh em nhá Đơn giản lắm Tôi thấy cái 100 like bây giờ nó đơn giản lắm Clip nào anh em nhìn em Clip nào cũng gần 200 like Thậm chí có những cái clip mà bây giờ đã coi như là chạm 300 like rồi Trong vòng có khoảng 3-4 ngày thôi là đã 300 like rồi Đấy anh em thấy không Là chứng tỏ là anh em rất là yêu quý Quan tâm quý mến tôi đấy tôi cũng rất là lấy làm hạnh phúc hạnh diện về trong cái thời điểm mà tôi có thể là vực dậy lại kênh này trong một khoảng thời gian rất là dài tôi bỏ bê tôi không có làm gì cả đấy thì sau khoảng hai ba tuần nay thôi khi mà chăm chỉ làm việc đấy, chăm chỉ làm việc thì nó đã có được cái hiệu quả nhất định trong cái kênh này rất là tốt nhưng mà nói thật với anh em là cũng có một cái cú nó gọi là học về cách làm youtube ấy Vừa qua là cũng có một cái khoảng thời gian là tôi học làm YouTube Tôi biết cách để tôi sell cái từ khóa để đến được với anh em Chứ mình hay ho đến bao nhiêu ấy mà không đến được với anh em ấy Thì nó là bằng công cốc thôi Đấy Cái chính ấy là nó phải đến được để anh em bật được vào anh em xem ấy Đấy, nó đề xuất được cho anh em xem <laughs> Thì cái đấy, đấy, đấy là khó anh em ạ Trước đây tôi không biết Và tôi vừa mới biết xong Tôi vừa mới làm một khóa ở Youtube nhẹ nhàng Đấy, thế là biết cách sell từ khóa Biết cách để đưa được đến với cả anh em Các anh em thực ra có rất nhiều anh em nhá Mới xem kênh của tôi là chưa biết tôi bao giờ luôn Mặc dù cái kênh này nó đã hoạt động được 3 năm rồi Nó đã hoạt động được 3 năm rồi Nhưng mà thực sự là các anh em mới ấy, Có những anh em mà đây là lần đầu tiên anh em biết đến tên tôi Đấy, phải nói thật là như thế Thì cũng chả qua là cái trước đây là chưa có kinh nghiệm làm Youtube thôi Thì bây giờ sau một thời gian là có kinh nghiệm làm Youtube thì nó khác hẳn anh em ạ Đấy, anh em thấy không? Khác hẳn luôn <clears throat> Thế là vẫn đang là cố gắng để cuối năm nay là lên được 30.000 sắp thế thôi tôi cũng chỉ cả cần là là là ờ, có cái mục tiêu đó là 30.000 sắp thôi nhẹ nhàng thế thôi nha anh em nhá hy vọng là anh em sẽ giúp đỡ tôi cố lên nào <laughs> cố lên nào à, <coughs> tôi vẫn luôn là là là là tự nhủ thế mỗi lần mà tôi làm một công việc gì đấy mà uh, tôi hy vọng của nó thì tôi vẫn luôn là cố lên nào đấy, hy vọng là anh em <laughs> cũng sẽ là ủng hộ tôi à, cũng không biết là anh em có như thế không mỗi lần anh em làm một cái việc gì đấy mà anh em cho là nó là một cái việc quan trọng và trọng đại không biết là anh em có tự nhủ là sẽ cố lên không <laughs> có có có thì comment thử cho tôi xem nha <clears throat> đấy, lại có chuỗi anh em ạ mặc dù đội hình nó khá là lèo khèo nhưng mà tôi vẫn đang có chuỗi thắng cộng 5 ở đây Mà hiện tại chúng ta vẫn chưa gặp cái thằng có chuỗi Bây giờ gặp là chắc thua Hy vọng là gặp ở round 11 gặp ra 11 đi tôi hơi đen đấy không có con nào lên được hai sao và bây giờ tiền nó cũng khá là ít để roll thôi chấp nhận thôi nếu mà mất chuỗi em chấp nhận thôi gặp mất chuỗi <clears throat> ui vậy là gặp nó ở rao ờ, ui nhưng mà gặp thằng này cũng mất chuỗi anh em ạ thằng này cũng mạnh lắm không ăn được trời có like bốn like bốn like rồi thôi chịu bốn like hai glacier thì từ không có cửa đánh rồi Tôi toàn mấy cái con một sao thì làm sao mà có cái cửa nào đánh Thậm chí không có Hunter, không có gì cả Kẹp mỗi con TB vào là con TB một sao thôi Mất chuỗi, thôi cũng được Bán Aquaman thì thôi anh em ạ Còn hơn là mất chuỗi cho cái thằng đang có chuỗi anh em ạ Ôm con Aquaman lâu quá không lên được hai cay thật Giờ nó lại ra kiểu Clyde này trở lại bài ra linh tinh quá anh em ạ Hay bây giờ chuyển sang like nhở Ừ, chơi like đi Bán mẹ này Cay thật Bài kiểu ra nó linh tinh ấy, nó không ba Hunter ấy Nó không ba Hunter mà nó cũng chả ờ, Nói chung là Thôi bán bán bán bán bán Chuyển sang chơi like anh em ạ <clears throat> Bộ like bây giờ nói chung là Tôi thấy là cái bộ like là cái bộ mà Theo rank là nó khá là ổn định sẽ nhiều người chơi like sẽ nhiều người chơi like dạo gần đây thì tôi thấy là bộ ép với bộ like nó cũng khá nhiều người chơi đây là exit à <clears throat> tức là vẫn là exit exit kẹp Clyde bốn Clyde đúng không? bốn Clyde, bốn Exit ở level 7. Được, được, được, được. Tiếc là không có cái cái cái hai tia để cho con Live Blitz Live ở trong cái rau này. Mà round này chắc chắn là gặp cái thằng ấy đấy Gặp cái thằng uh, thằng, thằng thằng thằng đang có chuôi đấy Đội hình như này liệu có đấm được không nhỉ 4 like kết hợp với cả 4 Negosit 4 like 4 Negosit thì nói chung là nếu mà về sức mạnh đội hình thì là cũng mạnh đó, Nhưng mà về sức mạnh của của của, của hai sao thì là không có <clears throat> Tuy nhiên là đối thủ có vẻ như là khá là tự tin nhưng mà vẫn để ở level 5 Không thể áp cấp lên 6 Khá tự tin vào cái dàn hai sao tự tin vào cái con ốc hai sao này nó sẽ làm nên cái cái cái câu chuyện nhưng mà tôi khả năng là tôi ăn được cái chuỗi này rồi ngon quá ui rồi mình xin nhá xin nhá ok ơi <clears throat> thế này thì là exit rồi anh em ạ sao zipper này sáu exit luôn vứt hai like đi ok sáu exit hai like Vừa nãy là 4 Exit 6 Glide nhưng mà bây giờ có 6 Exit rồi thì chơi 6 Exit luôn. Mà không có co, 6 Exit thì lại không có co đam. Con cung đen bây giờ một sao chưa được uy tín cho lắm. Đam thì có thể là to nhưng mà ờ, máu thì bé quá, máu bé quá anh em ạ. Cái bộ này thì nó hơi mỏng. <clears throat> Tuy nhiên là ra 6 Exit sớm nên là cũng khỏe đấy Bây giờ tôi chỉ cần cái con cung đen nó lên hai thôi thì là uy tín luôn này Cung đen lên hai thì, thì uy tín đến khoảng round 20 16 áp cấp lên là cho thêm một Hunter vào Cho thêm một Hunter vào hoặc là cho rồng Cho Dragon Clyde vào 16 up lên 8 luôn anh em nhé Chúng ta đợi đến cái round 16 nó up lên 8 thôi Tầm này thì tôi cũng không roll đâu Đội hình này không phải đội hình roll Đội hình đội hình mà chơi Aegis hoặc là Clyde này là chúng ta sẽ chơi up cấp Chúng ta sẽ chơi theo cái up cấp nó khác với ở chơi Goblin Khác với chơi Gladiator Bộ này nó, nó chỉ cần full 2 sao thôi nó mạnh rồi Co, co thì cần 3 sao thôi co, con Ví dụ như con cung đen cần 3 sao Nhưng mà nếu mà giả sử nhưng mà nó đen quá Nó đéo ra được 3 sao thì tôi cũng chơi con co là con con rồng anh em ạ Aegis chơi co rồng thôi Tôi nghĩ là co rồng nó là tương đối là an toàn, uy tín, không phải roll quá nhiều <coughs> Bài mà nó kiểu nó đen nên nó không ra thì chấp nhận chơi rồng Roll rồng 2 sao là nó là uy tín thôi Up cấp lên, roll rồng Cứ up lên level 9 ấy Cái tỷ lệ nó ra 4 tiền nó rất là dễ Nó dễ hơn là tỷ lệ ra hai tiền Mà cái con hai tiền làm co thì chắc chắn là phải lên 3 sao Đấy, chắc chắn luôn đấy Chứ còn hai sao thì khó lắm hai sao thì nói chung là phải có một cái con co như là cái con Sven ấy Nó Sven nó bắp đam lên Thì cái con cung đen này nó mới gọi là làm co được Ở hai sao còn nếu mà không có Sven rất khó Phải chơi là ba sao Trận này không có Sven, không có anh bảy Đấy là bắt buộc là phải chơi là co là nếu mà là co hai tiền Co hai tiền là phải lên ba sao Đấy, co hai tiền bắt buộc phải lên ba sao, tăng máu, tăng đam. Đấy còn nếu mà có bốn tiền thì không cần ba sao, chỉ cần hai sao thôi là ổn rồi. Trận này có lên làm tí human vào không nhỉ? Có ba human này. Làm tí human vào. Vứt con này đi nhỉ? Con rồng ấy. <clears throat> như này không biết là có đép được quái không nhỉ? Cảm giác hơi thiếu đam. Tham một quyển sách mà thua rau quái thì chết toi. Mà tôi vẫn có cảm giác là là như này vẫn ăn được Thôi được Thực ra là có hai con đẻ ở đây là con con sói và con rồng ấy Con rồng ba tiền nó cũng đẻ ra nó cũng tăng máu Mà con sói nó cũng tăng máu Tăng cơ khá là trâu Hy vọng là ăn được Chỉ cần giết được cái con quái to thôi là được mà Là có đồ rồi Quái nhỏ thì kể cả lọt thì cũng chả sao đâu Ui đá ma pháp hơi đen nhá Đồ này là hơi đen mà bây giờ tôi cũng không chơi cái kiểu là tôi roll nhiều ở level 9 đâu anh em ạ Tôi là tôi up cấp lên 10 luôn Tôi chơi co ở con rồng <clears throat> Tôi chơi co ở con rồng mà nếu mà Con rồng ấy thì nó lại kẹp vào hai con Đấy Nếu mà ra rồng bây giờ là chúng ta kẹp thêm hai con human vào này Có hai con Clyde có human rồi Đúng không là Chúng ta có lên được 11 cơ 11 chơi 6 Clyde 6 Clyde 6 Exorcist là mới tối thượng được Nhá à, Không chơi kiểu 6 exit mà ở level 10 Mà chơi hẳn ở lên level 11 đi Bằng cách là chơi kiểu đẩy cấp Chứ không chơi roll nhiều level 9 đâu Trận này tôi thử đánh cho anh em xem Thực ra cái bộ bộ Clyde mà lên được 11 Kẹp 6 exit vào thì uy tín lắm đấy anh em Cực kỳ uy tín luôn nó chơi kiểu co là con rồng thì nó không phải rôn quá nhiều Rồng hai thôi là đã có thể chơi thoải mái lên được level 11 rồi nhiều khi là cái con bây giờ tôi thấy là nhiều người chơi Exit nên là cái con cái con cung đen đây này đây cũng là chơi Exit này gặp ngay thằng chơi Exit kết hợp với cả Wick này đấy cho cái con TB lên hai rồi chắc chắn là chơi Wick rồi Bây giờ nhiều người chơi Exit nên là cái việc mà ra cái con cung đen ba sao khó lắm. Exit Ranger nhiều khi nó là một cái cú lừa anh em ạ. Đấy hai con từ đầu bây giờ đã ra thêm con nào đâu. Thôi tôi roll này. Roll. Thọt tiền mà vẫn phải roll anh em ạ Cày thế này Còn mẹ mày ra không Đùa Đây rồi đây rồi đây rồi Cay thật đấy Roll hết tiền nếu ra con rồng Cay thật Thôi được à. Cảm giác mà yếu cái là rôn ngay anh em ạ để còn giữ máu Bài nó yếu quá rồi biết làm nào phải rôn Nhiều anh em sẽ bảo tôi là Sao mà xả tiền cắt thế Nhưng mà không cắt thì không chơi được ấy Bây giờ tôi xả tôi ra con rồng tôi chơi 6 like anh em ạ Tầm này yếu quá rồi <coughs> Gặp thằng này không biết ăn ăn Chắc vẫn ăn được Ok Không giữ tiền ở đâu anh em Ui đây rồi <laughs> Cày Roll thì nó không ra nhưng mà không roll thì nó lại tự ra Cày nhỉ Đủ 6 like ở đấy Cho 6 like vào luôn nhỉ Thiếu con rồng anh em ạ Mặc dù là thiếu con rồng nhưng mà đủ 6 like rồi Cho 6 like vào chơi 6 like tầm này 6 cái like ngon hơn 6 cái like ngon hơn 6 exit 6 exit nó phải hai sao Nó một sao này nó không uy tín bằng bộ like đâu Nó cho like vào đi Tôi có cảm giác trận này Cái tốc độ trận đấu nó khá nhanh Nên là tôi xả tiền nó hơi gắt anh em ạ Có thể một vài anh em thấy là cái quả bung tiền nó Hơi sót tiền nhưng mà tôi nói thật với anh em là Tùy trận Như cái trận này phải xả tiền nhanh Đây ví dụ như đấm thằng này chết thì Khả năng là nếu mà đấm được thằng này chết là, có tiền nha anh em nhá Có 10 đồng là được rồi Gỡ lại được Đúng không 6 like của mình là 6 like hơi khéo một tí mà Kẹp cung đen Cung đen co không có Glacier Còn nó chơi là 6 Glide kẹp Glacier ở level 7 đấy Level 8 luôn rồi kìa Nhưng mà ăn rồi Hay lắm Đấy anh em thấy không Hợp lý chưa Xả tiền chứ <clears throat> ớt kia đéo ra rồng à cay nhở ui giời xả hết tiền cũng chưa ra rồng Live Blade Live Thôi chắc là tôi tôi tôi, tôi không chơi cái con uh, con con Avenzo Clyde lên 3 sao nữa. Thôi bán đi. Full 2 sao đã anh em ạ. Chuyện này xả tiền hơi gắt nhưng mà anh em yên tâm. Tôi tôi, tôi quen với cái kiểu này rồi, tôi quen kiểu này rồi, không sao đâu. Cái vấn đề ở đây ấy là mình xả tiền mình cắt được chuỗi là một Thứ hai là mình giữ được máu ở giai đoạn này anh em ạ Con game nó là con game lâu dài cơ Con game là ai là cái người sống sót cuối cùng là người thắng Chứ đâu có phải là, là tiền đâu Tiền thì tí nữa là nó lên Cứ bình tĩnh Thắng là mỗi lần thắng là một tiền rồi Cộng một tiền rồi Có chuỗi thì là cộng hai tiền Yên tâm Cứ bình tĩnh bây giờ cứ roll này Tôi nghĩ là tôi vẫn roll tiếp <clears throat> Tôi nghĩ là sẽ roll tiếp để kiếm cái con uh, Con Line Blade Line 2 sao và con rồng nha anh em nhá và rau này rau quái thì nghỉ Nghỉ một rau Nghỉ đã Hy vọng là có thể lên được Nếu mà không ra con rồng thì có thể lên được Live Blade Live 2 sao Live Blade Live 2 sao và, và, và con heo Clyde lên 2 sao Để tôi có cái chuỗi đã Bộ này là chơi ở 9 là có 4 Exorcist 6 ở line là cũng ổn Nhưng mà phải lên 9 nữa cơ Đấy nhưng mà bây giờ về căn bản là chưa lên 9 được Co là vẫn chưa lên 2 sao Đây rồi Có có, có cái bắn lan ok Roll lên mấy cái nữa đi Ui đây rồi Đây đây nó mới là co này anh em này Con cung đen thì nó cũng chỉ là gọi là co phụ thôi Chứ nó không thể là co chính ở trong cái bộ line được Ok tôi chuyển đồ cho con line blade line đâu Rồi Bây giờ giữ tiền lên 9 thôi Giữ tiền lên 9 kẹp 4 Exit vào 4 Exit 6 like anh em ạ Trời ơi con rồng nó vẫn không ra Hơi cay nhỉ Lấy cái chèn thánh luôn Tôi nghĩ là tôi lấy cái chèn thánh luôn Rồi để chắc chắn là tôi giữ được cái cái cái, cái chuỗi này đã chín mét chín mét chín mét này có vẻ như là khá tự tin á khá tự tin chơi 9m ở trong cái trận đấu này trận đấu này khá nhiều aggressive với Clyde mà vẫn chơi 9m nhỉ chọn đội hình như thế là hơi sai rồi à đây rồi ui rồi ôi đây đây đây có sách mỗi round thì nó sẽ có thể là lên được 11 được ok rồi bây giờ chúng ta tích tiền chúng ta lên up lên 9 thôi đủ tiền phát là lên 9 luôn anh em nhá đủ tiền phát lên 9 luôn Nói chung là chơi bộ này thì tôi thấy là nó cũng khá là ok đấy Nếu mà chơi leo rank Leo rank nó không cần phải quá là roll nhiều Không cần quá là roll nhiều Roll nhiều thì nhiều khi nó phụ thuộc vào cái đỏ đen Đấy nhưng mà cái trận cái cái cái đội hình này thì thực ra thì anh em thấy là tôi thậm chí là tiền tôi cũng khá là thọt. Nhưng mà về sức mạnh đội hình thì nó ổn. Đội hình ổn. Ui. Thằng này ra ra ra ngộ không rồi này. Thôi chết rồi. Ôi con ngộ không này uy tín luôn Nếu ăn nổi Ngộ không nó cứ dã chảy liên tục Không đấm được phát nào luôn ấy Cay thật Ui thế, thế là, là, là không có chuỗi luôn hả tôi chết tôi rồi Trời ơi chuyện này thọt tiền quá Ui mẹ ơi chuyện này tôi Tôi không thể giữ được cái chuỗi Vậy là tôi rất thọt tiền ở trong cái trận đấu này anh em ơi Không thể tin được lắm Gặp cái thằng nó có con ngộ không Nó kẹp vào bộ lai nó khỏe thế Trời ơi Thế bây giờ thì làm thế nào bây giờ Tiền bây giờ thọt rồi Chả nhẽ lại lấy sách để áp cấp Trời không không không Sách này cứ từ từ đã anh em ạ Cảm giác nhưng mà không lên nổi 11 thì tôi mới dùng để lên 10 thôi Chứ còn nếu mà lên được 11 thì Thôi từ từ máu còn nhiều mà Máu còn nhiều mà giữ máu tốt giữ máu tốt Ui thằng này còn có cả ca lông rồi này ca lông Egosit à 6 Egosit 6 Egosit kết hợp với Wick có ca lông à Chết à Thế thì bài của các bạn to á Bài của các bạn to á Chết rồi Khó khó khó khó khó khó khó Chuyện này kiểu Người ta cũng xả tiền gắt đấy anh em Tôi không chỉ có tôi không đâu Mà người khác cũng xả tiền Người ta cũng xả tiền gắt Trận này thấy Trừ một vài ông là có 50 tiền để mà roll Giữ tiền để roll thôi Như là ông 9m kia thì Còn lại thấy Toàn là xả tiền gắt để để có chuỗi thôi kìa Có cái thằng là đang có chuỗi cộng 7 là nó cũng chơi cái đội hình Clyde giống tôi. Cũng chơi Clyde, cũng cũng chơi là lên 11 đấy cũng chơi lên 11 đấy anh em ạ Sợ thật đấy Đây rồi, ui gặp luôn này, gặp luôn súp này ui rồi nhìn nó to thế hai con live blitz live hai sao rồi Chết rồi, căng quá nhở hai con live blitz live hai sao Khá căng To quá Ui, tôi, tôi, tôi ăn được không? Ăn được không? Ăn được thì có chuỗi được thì cũng ngon đi nhá Thì cũng đỡ phần nào Đây rồi, ok Vừa có chuỗi vừa có sách được đấy Được đấy Ui thế là tiền lại lên được 30 rồi kìa Ồ được được được được được được được được được được Được Được thế là máu còn nhiều Tiền còn nhiều Rồi ok Thế là chúng ta lên được 9 rồi đấy Round sau là lên được 9 rồi Lên được 9 là ổn rồi Mặc dù lên được 9 là cũng là hết tiền luôn Thì mới lên được 9 Hết sạch tiền mới lên được 9 đấy Bây giờ ấy là chỉ tôi chỉ hy vọng là ra là con Dragon Clay một thêm một con nữa thôi là quả trứng này chắc chắn đã đập cho nó rồi. Quả trứng là tôi ôm được rất lâu rồi đấy. Tôi không dám đập cho Lime Deadline mà tôi phải phải roll một đống tiền để tôi lấy cái con Lime Deadline 2 sao. Đấy anh em nhớ không? Cái giai đoạn đầu game là tôi tôi là phải bỏ tiền ra tôi roll rất là nhiều để tôi lên được con Lime Deadline 2 sao ấy. Đấy còn tôi quyết giữ cái quả trứng này cho con rồng. Bởi vì chỉ cần con rồng 2 sao thôi mà là chúng ta có thể tự tin mà tôi đánh ở level 11 rồi áp cấp dần lên nên bình tĩnh trời ơi trận này ra nhiều avenzo nhở ra nhiều thế ok rồi ở đấy đội hình bây giờ là, là 6 like cái đợt với cả 4 exit là ổn rồi anh em ạ mà anh em nhìn xem máu của tôi nhìn như này nó gọi là thành công rồi đấy trận này chắc chắn là top cao mặc dù là tiền không có nhá tiền thì thì, thì là còn có 19 đồng thôi nhưng mà vấn đề ở đây ấy, nó là 85 máu và form được đủ đội hình có co hai sao ok rồi đấy Thế cái tầm này như này là tôi thoải mái mà tôi để bây giờ tôi tích tiền của tôi lên 10 mà lên 10 được là sẽ lên được 11 đấy lên được 11 là sẽ là là tối thượng của cái bộ này đấy mà đã lên được 11 rồi thì là cái bộ này tối thượng gần như là chỉ cần full hai sao thôi ừ, vẫn thua thằng này này điêu nhở Ui sao cái con gấu lướt tín vậy Ui cái con gấu lướt uy tín đấy nhở Má ơi Sợ thật Con gấu mết hai sao nó lướt uy tín thế nhở Ăn được bộ lai luôn Điều thế nhở 6 <clears throat> lai mà, mà giáp Giáp bọn lai mà không ăn thua luôn Kháng phép không ăn thua với cái con đó luôn Sợ thật Hình như là tôi chưa gặp thằng Assassin Đúng không? Chưa gặp Assassin Assassin sắp chết rồi Co dồn đồ cho ốc à Để mấy con tăng cơ ở phía dưới thôi anh em ạ Để tăng cơ phía dưới Cho co ở phía trên Được không? Ốc ba ở đấy Ui, ốc ba cũng đi luôn anh em ạ Ui, 17 <laughs> máu đi luôn <clears throat> Vì cái cú vừa rồi nó là 19 máu cơ Khỏe mà anh em, thấy không? Khỏe đấy chứ Khỏe đấy Nói chung là đội hình này thì tôi tự tin là ổn áp giữ được máu thôi 80 máu này Thoải mái luôn thoải mái anh em ạ cho tự mình kể cả mình có thua thì người ta tự đấm nhau người ta chết thôi đấy nhưng mà anh em yên tâm cái đội hình như này thì nói chung là nó không yếu đâu nó mạnh rồi đấy nó mạnh rồi đấy đấy còn bây giờ giả sử nhưng mà thua hết đi thua tất cả đi thì vẫn lên được 11 giả sử nhưng mà bây giờ tôi không thắng được bất cứ một thằng nào nhá thằng này thắng được không đồ dồn cho lại Bladeline <clears throat> tôi là tôi dồn nó rồng tôi không dồn nó lại Bladeline Tôi đã chơi bộ này là tôi tôi chơi rồng hai xong rồi tôi dồn đồ cho rồng á. Live Blade Live không cần phải lên 3 sao luôn. Đấy là bây giờ mà tôi thua hết ấy thì tôi vẫn lên được 11. Rao quái tôi kiếm 6 human tôi cho vào thôi nhá. Đấy mà khả năng thua hết nó là ít bởi vì đội hình này nó mạnh rồi mà. Anh em thấy không? Chả qua là vừa lấy là, là để cái vị trí là hơi sai một tí thôi. Ơ. Ơ ơ ơ Đéo hiểu sao mấy con này mạnh thế nhờ. Đùa. Thật luôn đấy, vẫn thua. Cáu thật Nhưng hiểu sao Bọn lai này rõ ràng là kháng phép của nó rất khỏe nhá Nhưng mà bị cái con gấu lướt lướt lướt, lướt lại thua Gặp cái thằng đấy lại thua Cay thật Nhưng mà không sao Máu vẫn nhiều anh em ạ Đủ để lên được 10 Lên được 10 chắc là tôi chơi tôi <clears throat> Tạm thời tôi sẽ bỏ 6 cái like đi Tôi chơi 6 exit 6 exit Ui thằng kia lên được like Blitz like 3 sao kìa Bây giờ mới để ý Càng đấy Cũng 6 Cũng là 6 Glide 4 Exorcist giống tôi Giống hết tôi luôn Súp Súp có vẻ càng đấy Càng đấy Càng đấy Chỗ <clears throat> này lắm Glide thế Thì cũng phải thôi cái bộ like Ôi rồi anh em nhìn con con bộ không nhỉ Tín thật Con bộ không là vụt tín thật đấy Trời ơi 20 máu ạ à. Ôi thế, thế thì lại phải Cái này lại phải đáng suy nghĩ Rất đáng để suy ngẫm Rất đáng để suy ngẫm ở đây anh em ạ Ra vừa rồi bị cái thằng Glide nó đẩy cho cho 20 máu luôn Nó chỉ hơn tôi con ngộ không thôi anh em ơi Con ngộ không nó cứ dã trời liên tục là tôi không có đấm được Khó chịu nhỉ <clears throat> Trận này rất đáng để suy ngẫm bởi vì bây giờ tôi đang thấy có hai thằng nó cùng chơi cái bộ giống hệt tôi nhưng mà nó đang đập tôi một thằng này lên được like một lết like 3 sao rồi Đội hình giống hệt luôn không khác gì 4 Exit 6 Glide giống hệt Còn cái thằng kia thì nó cũng là Glide Nó kẹp thêm con ngộ không kẹp bit vào anh em ạ Ngộ không 2 sao rồi Ôi mẹ ơi Nó chơi là là là Glide kẹp với cả ngộ không 2 sao Xong rồi kẹp thêm bit vào Kẹp cáo vào ạ Sợ thế nhờ Bây giờ 53 máu đấy là một cái gì đấy nó rất là đáng lo đấy Anh em ạ Rất là đáng lo đấy đao quỷ lấy cái ba tia đâu tí nữa lấy ba tia cho rồng anh em ạ lấy ba tia cho rồng clear cho nó nhanh giữ máu nữa bây giờ 53 máu ấy nó làm cái gì đấy nó đáng lo, rất là đáng lo luôn thôi cho 6 exit vào trước uốn lại thôi rất đáng lo bởi vì thế này nếu mà anh em thắng thì không nói làm gì anh em đang chuỗi thắng ấy anh em đang khỏe anh em đang chuỗi thắng ấy thì 53 máu hay thậm chí nó là 10 máu nó vẫn là khỏe còn bây giờ 53 máu mà đang mỗi round bị đẩy mất 20 máu Thì là ba round nữa đi rồi ba round nữa đi rồi anh em Vớ vẩn là đi luôn đấy Xếp bài nó cẩn thận Xếp bài nó cẩn thận, nó từ tốn nó cẩn thận Vớ vẩn nó đi luôn này Sợ thật sự Đây này, gùi gặp cái thằng này sợ vẫn thua chứ Tầm này rồng chưa lên được hai thì khá đuối như tôi đã nói từ từ lúc đầu game ấy À vẫn ăn được thằng này Tôi nói từ đầu game đấy là nếu mà chơi co hai tiền ấy Là phải lên được 3 sao Còn đã không là phải chơi co 4 tiền hai sao Thì thì mới mới gọi là ổn được anh em ạ Vừa chưa ổn chưa ổn chưa ổn chưa ổn Chưa ổn chưa ổn Kiếm con rồng thôi ra đi Ôi okay mẹ Roll ừ, hết tiền nó ra con rồng ạ Đây là roll ở level 10 đấy nhá anh em nhá Level 10 là 20% ra 4 tiền đấy Không ra được luôn Thế thì chịu rồi Có rồi Rao tiếp theo là sẽ bị đẩy rất nhiều máu này Bây giờ sợ nhất là gặp cái thằng súp kìa Đội hình cũng ở level 10 cùng Coi như là cùng đội hình luôn đấy Chơi cùng một cái đội hình Rất nguy hiểm đây ôi thằng này cũng thế này Gặp thằng này nó đẩy nhiều máu lắm Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui chết rồi Doom toàn bộ đội hình Thôi xô xong Được không? Được không? Ui vẫn ăn được Mày quá Mày quá có cái bất tử anh em ạ Uy tín từ cái bất tử Uy tín từ cái cái bộ Exit Hay Vẫn giữ được máu anh em ơi Tốt quá <clears throat> Rồi cố lên nào Chỉ cần lên được 11 thôi chỉ cần lên level 1 là kẹp được 6 like kết hợp với 6 exit thì thoải mái luôn anh em ơi. Ôi anh em thấy không? Bọn nó đẩy nhau thật rồi kìa, tôi vẫn giữ ở 53 máu. Còn bọn nó tự đẩy nhau chết rồi kìa. Ờ được đấy, được đấy. Thôi thì roll phát lửa nhá anh em nhá, roll phát cuối này. Đờ ra công cái lái. Ui rồi ui, đây rồi. Được quá. Chuyển hết đồ cho nó thôi. Ôi thế được rồi anh em ơi, ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Tôi ổn. Tôi ổn. Tôi rất ổn. Ồ. Được, được. Thế thì hãy đem bạn súp về đây Đem bạn súp về đây <laughs> Súp Ui gặp luôn Gặp luôn này anh em ơi Súp Súp Súp Ồ oh. Live Blitzline đi rồi thì cậu xác định luôn là cậu đi luôn ở round này luôn Trời ơi Trời ơi Trời ơi ui rồi đen cho súp quá Gặp tôi đúng lúc mà tôi lên được con đường ra Dragon Clay 2 sao Uy tín chưa anh em ơi Sủa rồi Quá wow, uy tín ok con Dragon Clay này mà nó lên được hai sao ấy là chắc chắn là lên được 11 rồi anh em ạ không phải bàn cãi nhiều đâu ok rồi đấy anh em thấy không toàn hai sao thôi full hai sao vẫn mạnh full hai sao vẫn mạnh đấy bây giờ chỉ cần đợi lên 11 thôi là đủ rồi nhưng mà công nhận là cái bộ Exit nó tín thật Exit nó vẫn tín hơn là bộ Clay chơi 4 lai thôi chơi 6 Exit Đấy, chơi 4 like có thêm sách rồi. Chỉ là bây giờ tôi còn đang có cái cơ hội để đưa được con Dragon Clan lên 3 sao cơ anh em ạ Cái tầm này thì bây giờ giữ tiền được rồi Khỏe lắm rồi Được đấy Rồi, gặp thằng Clan ngũ không này ngũ không hai này Kẹp bit đấy, kẹp thêm cáo với kẹp thêm ngũ không vào Chơi Clan kẹp bit cũng ra gì đấy Ui cũng ra gì đấy Không ăn thua Được không? Quá được Thực ra là cái bọn bit thì làm gì có cái cửa đánh với con Egosit anh em Rồi Sắp lên được 11 rồi anh em ạ Còn hai round nữa thôi Ghép được cái đồ cho con rồng này Lấy cái gậy gai anh em nhá <clears throat> Ghép gậy gai luôn Chơi với bọn đấy mà Chúng ta chơi với cái bọn uh, bọn Clyde lấy gậy gai luôn anh em ạ. Chống hồi máu. Đấm cả cái bọn bọn bọn bọn 9m luôn. 9m nó cũng có nó chơi cái con con cây hồi máu được. Cây hoặc là Lancer. Nó ra Lancer nó kẹp Lancer vào thì thì, thì chống hồi máu cũng tốt. Đấm Lancer chết anh em ạ. Ok. Đồ nói chung là đồ của rồng này là mắc binh rồi. Món đồ cam bây giờ lấy cướp điên là ngon này. ra cướp điên hoặc là cái hút máu trừ giáp là móc binh á một trong hai cái đã được không cần thiết phải có hai cái ui có cả hai luôn nhưng mà thôi lấy cướp điên lấy cướp điên tăng tốc đánh cộng crit khỏe hơn được ấy lấy cái hút máu này có cái hút máu theo phần trăm máu mất đi được mặt lạ điên Thôi bỏ cái cấm đánh ra Bỏ cấm đánh ra ngoài đó Ê Cái gì đấy Ôi trời ơi Ôi ôi con rồng nó đéo hóa luôn kìa Cay đấy nhở Ôi rồi ôi Tôi chết tôi rồi Mất nhiều máu này Ui Squire nó counter anh em ạ à. à Đẩy quả đau thế Chết cha Lấy hút máu trừ giáp Bỏ rồng sang bên này anh em ạ Tránh cái con Squire nó lốc lên À quên, đeo lên 11 lên 11 được rồi đéo lên Đây rồi Ơ mà quyển sách ở đâu ra ấy nhở Ra vừa rồi thua mà Ồ <laughs> thế là hóa ra là mình có hai quyển sách à Rồi không để ý Rồi ok Bắt con Squire Bắt Squire anh em ạ Squire nguy hiểm Bắt Squire giết Ui đéo bắt được Squire kìa Điều thế Mà không phải là không bắt được Squire mà là Cái giáp băng nó tỏa ra Làm cho cái con này nó còn không kịp tung trưởng Swap luôn Sợ thật À bây giờ mới biết là cái giáp băng là nó tung trưởng trước cái cái cái swap của con con uh, ảo ảnh. Bây giờ tôi mới biết đấy. Bây giờ mới biết thật. Nhưng mà thôi, ăn được rồi anh em ạ. Làm gì có cái cửa. Lốc bây giờ lốc một bên thôi. Rồi, roll tiếp đi, roll hết tiền luôn. Rồi. Sao Ripper lên hai nào? Ui, con này cũng được, con này cũng được, thay con cung đen này. Thay cung đen. Được Thay cung đen ra anh em ạ. Con này nó bay ra phía sau Có thể câu kéo với con già nó bắn ký trưởng ra phía sau Cũng được Cho nó vào Đấy anh em thấy không Cái con cái con ảo ảnh ấy Nó swap sau cái cái giáp băng của cái con Tetsulami nó tung trưởng Ui bây giờ tôi mới biết Được đấy được đấy Thôi nói chung là cái trận này thắng rồi Ăn hộ cái bạn ơi Ui ăn hộ cái Đấm như gãi luôn Ôi rồi ôi Anh em thấy không Uy tín Mạnh đấy Nói chung là cái bộ này thì tôi thấy là có có cả cái bảng xếp hạng những cái line up ở tier 1 mà và cái bảng xếp hạng của nhà phát hành đưa ra chắc là ừ, chính xác rồi. Nó là top trong những cái ờ, đội hình mạnh nhất bây giờ. Nên là rất là uy tín luôn. Đấy. Và phải lên được 11 nha anh em nhé, phải lên được 11. Rồi rất là ok. Anh em xem clip thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like, một chia sẻ. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip khác nha anh em nhé. Và nếu mà anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi uh, chơi Goblin như nào Có một cách rất riêng của tuần cơm nhá Và anh em có thể chọn phía bên phải Để anh em uh, xem cái line up 9 phe giờ anh em nhá Tối thượng của tuần cơm Và anh em cũng có thể đăng ký hội viên của kênh Bằng cách ấn vào cái biểu tượng Game Today ở trên màn hình Để được hưởng những cái đặc quyền riêng của hội viên Cảm ơn anh em, bye bye